triệu vâng. 2 3 dạ. 4 5 6 7 8 9 10 dạ. rồi rồi tôi triệu dạ. Ha. cái dạ. uh, Phước cũng uh, thưa với cô chú anh chị luôn dạ. thì uh, ờ, 10 triệu này là Phước uh, vừa hay tin thì Phước uh, tạm ứng chính trước để uh, cho cô thứ mấy đi cô dạ thứ ba cho cô ba đây tức là mẹ của diệu để uh, tạm thời lo cho diệu trong đây nó xin nó ngoại nó nó sợ là ngoại nó không cho về nhà ngoại nó rất là thương nó nó xin ngoại nó là ngày qua nó nói với ngoại nó là ngoại ơi cậu ơi cậu cho con lỡ mà con có mắt cậu với ngoại cho con về nhà cậu với ngoại làm đám nghe rồi tôi mới nói với con ơi mình có nhà mà sao không về nó nói ngoại ờ. mẹ à nhà nó nhà ở đậu đắt người ta người ta không cho về đâu đó rồi nó mới năn nỉ ngoại ngoại nó lên nó mới năn nỉ với cậu đó nó xin lỗi cậu với ngoại nó cậu với ngoại nuôi con hồi nhỏ nó lớn mà con không chả hiểu được thì con xin ngoại có có lỡ mắt ngoại cho con về nhà của ngoại để nằm đỡ làm đát đi rồi ngoại cho con ra mẹ con thiêu con đi đâu ôm cho nó rồi tôi mới nói bây giờ mẹ không có thiêu con để à, cho con đặt ngoại đi xin đặt ngoại cho con đấy khi mà mẹ về cũng có mồ mãi mẹ cùi lao cho con nó mới nói vợ nó gật đầu nó cứ năn nỉ ngoại để cho nó về đất ngoại nó nằm đầu tiên là nó nói mình không có đất Rồi mẹ đi con đi đi đâu mẹ ôm con theo đó cái mẹ đừng bỏ con lẻo lắm con nó nhớ mẹ vợ nó khóc nó khóc vừa nhớ mẹ mà nó kêu mẹ đấy thì bằng chị ba không mà nó không kêu mẹ kêu bằng chị ba từ nhỏ là cái bé 3 tuổi nói dạ. không Dạ, dạ à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Thì bây giờ Phước sẽ cho cô chú, anh chị và các bạn xem à, một à, đoạn à, clip ngắn về hoàn cảnh của chị Diệu bị vẫy nến nha. À, xong rồi Phước sẽ nói tiếp ạ. À. đang lạnh luôn 17 gì đó con ngày em không gà ăn uống chân á nè không ăn uống gì đâu chỉ là uống nước thôi Mẹ chạy xe xa mẹ dạ. Vừa mẹ đi giao về con chị ba ha thì dành nhau Ủa? Hải Hải ngồi không? Được rồi, nó ngồi xuống để hai cái giò trước Coi chừng nó chảy không? Tôi nói rồi đó Đúng giờ này mà là cung gì lạnh gì mới con sáng trời mà giờ yếu gì nè mười mấy mới hai mươi ngày à, không ăn rồi ừ, không ăn uống thuốc chỉ là hai trăm hai mươi ngày đó chỉ ăn được bốn lần năm lần mà phải ăn được trọn vẹn mỗi ngày ăn chỉ một bữa một con lát gì chỉ bữa chén chứ không ăn được nhiều cơ à, biểu sao mà mạnh nấu? Rồi thì à, chắc có lẽ cô chú anh chị vừa xem à, xong à, đoạn clip khoảng 2 phút về hoàn cảnh của chị của em Diệu chất sinh năm 1997 25 tuổi Phước đang có mặt tại bệnh viện đa khoa của tỉnh Hậu Giang thì như ờ, đoạn clip cô chú anh chị thấy đó là Diệu đang bị ờ, một căn bệnh là vẫy nến mà người ta thường gọi là ờ, người cá đó thì sau khi biết được hoàn cảnh thì hôm qua em Diệu đang gặp một như là nguy kịch và phải chuyển vào cấp cứu thì bây giờ Phước hay được cái tin nên đang đi vào bệnh viện nhưng mà do là trong bệnh viện không có thể ghi hình được nên à, Phước à, đã điện thoại liên hệ cho mẹ của em Diệu để à, hỏi về tình hình của Diệu hiện tại à, cô xích xích trong cái xíu đi đây xích đây đi cho nó đỡ ồn à, mướn mé đây nè cô mướn mé cây đi góc bên này cũng được góc bên này đi thấy cái cảnh mình trình viện luôn rồi à, cô kéo khẩu trang xuống con nhé à, con à, chào cô nhé con là phước à, hôm qua thì uh, linh đó có uh, cho gửi ra một cái đoạn clip thì uh, nãy giờ con cho cô chú anh chị xem rồi về uh, em diệu đang bị mỹ nến thì tình trạng sức khỏe của diệu hiện tại đang uh, như thế nào ạ? À? em đang cũng đang bị kịch uh, cậu ơi mà nó bị dấy nến và thêm ung thư máu nữa ung thư máu nữa hả cô dạ rồi à, bị viêm à, thiếu máu bạch huyết cầu với bị viêm đường phổi viêm phổi nặng trời bệnh với, nhiều dữ vậy dạ tới sáu bảy chứng bệnh lần ờ. à. rồi viêm đường hô hấp khí quản này bị giờ nó bị tắc nghẽn nó không ăn uống gì được hết nó chỉ uống nước thôi mà. uống nước không ha dạ. hiện tại là diệu đang nằm ở à, phòng cấp cứu hả cô à, ra ngoài phòng cấp cứu rồi nằm phòng pha đi viêm nhiễm và viêm nhiễm dạ. à, ờ, và viêm nhiễm đó là ở lầu mấy cô lầu một lầu 1 dạ à, phòng mấy phòng à, e, F6 hay gì á dạ. dạ hôm qua giờ thì cái chi phí mình à, đóng cho bệnh viện là bao nhiêu cô để lo cho diệu á đóng cả hai bệnh viện thì à, trên 10 triệu trên 10 triệu dạ. à, với lại con hỏi cái nào là lúc trước là mình nằm ở bệnh viện nào sau đó mới được chuyển về bệnh à, viện à, chị Thanh ương. đa khoa trung ương của dạ, cần thơ đó hả rồi bên trên bệnh viện đó họ nói như thế nào đó mà ờ. chuyển về đây vậy dạ, mới à, chuyển về à, đa khoa dưới này đang dễ có thuốc trị mà thật sự là hôm qua mình đang nghỉ bác sĩ ở đây à. bác sĩ ở đây mà nói không có thuốc điều trị người ta đưa về quê là hiểu rồi người ta không chuyển lên tiếng trên tại ngày qua mình xin đi sài gòn mà người ta không chịu người ta nói đưa sài gòn thì cũng trả gì để trả thôi tức là kiểu như không có thuốc trị dạ, hả giờ như còn nước còn tát nữa còn rồi bác sĩ ở dị thanh mình nói như thế nào cô bác sĩ ở dị thanh mình nói là bây giờ còn nước thì còn tát tát nào cạn thì thôi người ta mới buông xuôi còn bây giờ thật sự là nhờ các bệnh viện khác hỗ trợ thuốc tiếp ờ. cho em là thuốc đó là tiêm hay là phải lọc máu ờ, chưa có hiện giờ là đang truyền dịch không à đang lọc ra dạ dạ với ờ. em bị sưng hai cái khớp giò mắt dạ. cá dạ. hết ờ, được biết là diệu có một ờ, bé trai 3 ờ, tuổi đúng không dạ, ạ dạ và dạ. nhà mình là địa chỉ ở đâu cô nhà ở ấp thị trấn thị trấn ngã sáu thị trấn ngã sáu hả dạ. À mà cũng ở đậu người ta là cậu ơi ở đậu hả con dạ, nhà ở đậu, đậu hả dạ, ở thì đậu. trên cái clip đầu con cũng có thấy dạ, dạ. Đất thấy đất ở đậu đất ở đậu hả dạ. ờ. bé thì giờ ở nhà ai coi bé ở nhà với ngoại hồi nãy giờ nhớ khóc dữ lắm à, còn cô là cái gì bà ngoại à là thường là bé ở nhà với cô dạ. hả ở nhà với tôi ngủ với tôi trong nhà ờ. còn mấy gà hôm qua giờ là ai ờ, trong bệnh viện chăm sóc trực tiếp à, cô với chồng nó điện chồng nó về tại vì vợ chồng là đi hôn hai năm mấy nay rồi à rồi bà mẹ chồng thấy vậy bà mẹ chồng kêu về là phải săn sóc săn sóc phụ ha dạ, săn sóc phụ với à. nó còn cũng như là bà nói hết tình thì cũng còn, còn nghĩa. nghĩa không ạ à? dạ. à, là ly dị là trước khi bệnh hả con, trước khi bệnh nhưng mà ly à. dị là dịu ly dị đơn phương thôi tại vì anh này thì ảnh cũng hơi ấy một chút à, tức rồi. là cũng không chịu ly dị không nhưng mà ly dị đơn phương dạ. phải không ý là ý cũng muốn là không chịu ly vợ mà cũng không muốn bà nào kia à, còn à. À, à, diệu phát bệnh là, là Chắc nguyên nhân là... do do do đâu cô biết không cũng không biết nữa là mình chỉ hay là mới khoảng chừng một tuần nay là lúc hay xong là chuyển em đi bệnh viện luôn em bệnh hai năm mấy nhưng mà em vẫn giấu không nói là chỉ nói là em bị dị nến thôi rồi mình cứ lo mình chữa trị dị nến không à. tới chừng phát bệnh chữa với chị dĩ nến thì em đã bị ờ, mà thuốc bị à. mà cái bằng cái gì à, covid hả không phải covid mà gì ừ, lậm cái gì lậm chắc luôn lậm thuốc quá học á hả à, đó rồi em mới phát cho chuyển biến à, nặng luôn rồi bắt đầu em mới thấy là cô khóc ba bốn ngày kìm yeah. Dạ. em mới sợ là cô mù mắt khi bưng tô cháo để đút cho em ăn thì em mới ôm cô khóc em nói đừng khóc nữa mẹ ơi cô có mấy người con chỉ có ba thôi út sinh út sinh với ờ, nhỏ gửi clip đó với à, út sinh. thứ ba và thứ hai vậy là út sinh là bé gửi clip là yeah, dạ, đó là bé út, hả yeah. Dạ. là chị này thứ hai thứ, thứ ba. hai thứ ba còn thằng trai thứ hai rồi mới bưng tô cháo để đút cho nó ăn nó ăn chỉ mới được ba muỗng thôi rồi nó thấy mình khóc quá nó nói yeah. con ôm mẹ mẹ đừng khóc nữa yeah. Dạ. khóc hoài cũng mù mẹ mù hai con mắt rồi ai nuôi con của con con nói sự thật cho mẹ biết bệnh của con luôn không ai cứu được đâu giống bệnh... như là diệu cũng biết lâu rồi phải không ạ yeah, dạ, biết hai năm mấy rồi lúc bé mang bầu cháu là năm tháng tuổi ờ, là do là tự phát bệnh ra vậy hay là tự có biết nguyên bệnh. nhân rồi không tự phát bệnh gì đó là, là, là hỏi có đi sao? bác sĩ hay là đi, đi uống thuốc nam sức thuốc gì không tới thành phố ờ, khám gì đó lúc mà sanh con ra rồi ba ngày bác sĩ ờ, trả lấy máu vaccine trả bé yeah. Dạ. là bác sĩ nói là vợ chồng đi khám bệnh đi yeah. Dạ. là vợ chồng mới đi xét nghiệm ở trên Cần Thơ này bên bệnh viện phụ sản á yeah. Dạ. thì ta cũng nói là vợ mẹ bệnh như vậy rồi mới đi gửi về thành phố xét nghiệm thì cũng yên vậy nữa mà không nói không nói tới bé 5 tháng tuổi nó kể ngày ngày diễn ở bệnh viện cấp cứu trên trung tâm khoa trung thì nó mới kể luôn nó khóc rồi nó kể nó kêu là mình, mình đừng chở nó đi để nó nhà đi dạ. cũng không được rồi mới hỏi là bệnh gì nó nói là bệnh ung thư máu ờ. mẹ không cứu con được đâu tại vì bệnh con là vậy là vừa vậy là bị dãy nến rồi giờ dạ. di căn ung thư máu dạ, luôn hả ung thư máu rồi bây giờ là nó vừa bị covid ờ, bác sĩ nói là nó bị covid hai tháng mấy nay trời covid nữa hả dạ mình không hay mới mới di căn qua phổi rồi chứ không qua phổi luôn dạ. nói chung là đủ chưa hả dạ sáng bác sĩ mới nói là nó em tới năm tới chín bệnh rồi nhưng bây giờ còn nước thì còn phát dạ hôm qua mình khóc mình năn nỉ bác sĩ lắm bác sĩ không cho đi tính chuyển là Sài Gòn bác sĩ cho đi dạ. giống như đi không kịp không được đi giống như dạ. đi học đường không có đủ sức khỏe để di chuyển luôn á dạ, không phải bác sĩ nói là bác sĩ với mày vậy anh này nói là bác sĩ trung ương người ta chuyển là ta chuyển thẳng nếu như ta trị được là ta chuyển thẳng lên luôn chứ ta không chuyển về đây à. còn lần này ta chuyển về đây thì chị đã hiểu Cũng rồi đã hiểu rồi dạ. người ta chạy mà người ta không nói người ta chạy nhưng à. mà người ta chuyển về Dĩ Thanh à. tức là bác sĩ ở trên ờ, ở Đa Khoa Trung ương Cần dạ, Thơ dạ. Dạ. Nếu, nếu mà họ chuyển được lên chợ gãy là đã chuyển luôn rồi dạ, dạ, là do rồi. họ không chuyển được thì họ chuyển về vị thanh này cho gần nhà mình là đã hiểu rồi không ạ à? dạ đã hiểu rồi bác sĩ nói là đã hiểu khi mà mình nhận được thông tin đó thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà dám chịu ném dạ và về đây là biết không có kết quả để mà chữa trị cho cháu rồi mình mới năn nỉ bác sĩ ở đây bây giờ còn nước thì còn cứu dạ đó. thôi hiện giờ em cũng ờ, mới biết được hoàn cảnh của bé dạ. hôm qua dạ. thì ờ, cũng ờ, muốn chia sẻ chút ít với gia đình mình dạ. uh, liêm liêm liêm ơi lấy trong cặp anh em gửi cho gia đình mình là 10 triệu nha cái này là em chích trước tiền của em em gửi rồi sau khi em về á em ờ, sẽ chia sẻ cái clip này lên với lại những lời mà như là tâm sự hồi nãy dạ. giờ với cô với lại ờ, để cho biết cái hoàn cảnh của bé Diệu như vậy hiện tại như vậy đó thì nếu ờ, dạ thấy thấy cái hình ảnh rồi em coi được cái clip đó rồi còn uh, dạ nó chết chết không để tôi kể ví dụ nó chết cho cậu nghe nó xin nó ngoại nó nó sợ là ngoại dạ, nó không cho về nhà ngoại nó rất là thương nó nó xin ngoại nó là ngày qua nó nói với ngoại nó là ngoại ơi cậu ơi cậu cho con lỡ mà con có mắt cậu với ngoại cho con về nhà cậu với ngoại làm đám nghe rồi tôi mới nói với con ơi mình có nhà mà sao không về nó nói ngoại ờ. mẹ à nhà đó nhờ ở đậu đắt người ta người ta không cho về đâu đó rồi nó mới năn nỉ với qua ngoại nó lên nó mới năn nỉ với cậu đó nó xin lỗi cậu với ngoại nó cậu với ngoại nuôi con hồi nhỏ nó lớn mà con không đã chả hiểu được thì con xin ngoại có cái lỡ mắt ngoại cho con về nhà của ngoại để nằm đỡ làm đáp đi rồi ngoại cho con ra mẹ con thiêu con đi đâu ôm cho nó rồi tôi mới nói bây giờ mẹ không có thiêu con mà mẹ chôn con đặt ngoại đi xin đặt ngoại chôn con đấy khi mà mẹ về cũng có mồ mãi mẹ cùi lao cho con nó mới nói vợ nó gật đầu nó cứ năn nỉ ngoại để cho nó về đất ngoại nó nằm đầu tiên là nó nói mình không có đất mẹ mẹ đi con đi đi đâu mẹ ôm con theo đó cái mẹ đừng bỏ con lẻo lắm con nó nhớ bây giờ nó khóc nó khóc vừa với mẹ mà nó kêu mẹ đây thì bằng chị ba không mà nó khóc bằng mẹ kêu bằng chị ba từ nhỏ là cái bé 3 tuổi nói dạ. hả dạ. nó kêu ờ, chị ba chị ba rút về với em mà không mở mắt ra được bây giờ nhắm hết hai con mắt luôn chỉ là nghe tiếng nói thôi chứ không có mở mắt ra được yeah. Dạ. nói chung là giờ bé bé diệu này nó nó nó nó không thấy đường nữa nó không còn thấy đường nữa hai con mắt này là nó nhắm hết lại luôn yeah. Dạ. nó không thấy đường gì nữa hết trơn á rồi hôm ngày là mấy chị em nó là nó rất là khổ là tôi cũng rất là nghèo thành thử ra nó sợ từ cái cô bình thường cô làm cái gì lúc trước thì mấy hai năm trước thì mình cũng vẫn còn đi ờ, mần mướn trồng gãy rồi vậy đó dạ. ai cho đâu thì mình đi làm cái đó đặng mà ấy rồi hai năm nay nó gửi con nó rồi mình không đi mần được chỉ là ở nhà rồi ông xã đi mần ngày nào ăn ngày đó cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô cô tên gì cô tên Quỳnh Thị Thanh Nhanh 47 tuổi à, cô 47 hả dạ. hiện giờ tạm thời trước mắt con ờ, gửi cô ờ, uh, ờ, 10 triệu ha để con mượn con để con kẹp dạ, dạ, dạ. để cho nó đỡ để con kiếm tiền dạ. Đây, 1 triệu dạ. 2 3 dạ. 4 5 6 7 8 9 10 dạ. rồi rồi tôi dạ. cái dạ. Uh, Phước cũng ờ, thưa với cô chú anh chị luôn dạ. thì 10 ờ, triệu này là Phước uh, vừa hay tin thì Phước uh, tạm ứng chính trước để uh, cho cô thứ mấy đi cô dạ thứ ba cho cô ba đây tức là mẹ của Diệu để uh, tạm thời lo cho Diệu trong đây nói chung là bây giờ còn nước còn tát thôi dạ. thì Phước thương cho hoàn cảnh của Diệu là như thế này vừa giống như là không chồng thì cũng không có mà lúc dạ. giờ thì mới về thôi nha Phước mới về từ ngày em bệnh là à. mới về một tuần nay thôi à, còn à, phải có con nhỏ nữa rồi mình thì cũng giấu rồi như lời nãy giờ cô ờ, cũng chia sẻ đó thì qua về hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn thì phải mời chích trước như thế này à, về nếu mà cô chú anh chị có cảm thông à, thương cho hoàn cảnh của em diệu để à, mong giống như kỳ tích xuất hiện đi à, yeah. Dạ. sẽ à, giống như là trời Phật phù hộ qua được cái cơn hoạn nạn này thì để về còn lo cho con nữa rồi với mẹ nữa nói chung là giờ thì gia đình ai cũng còn nước còn tác thôi yeah. Dạ. thì quốc cũng rất là mong Hiện giờ ờ, cha của bé Diệu ở nhà thắp đang đặt bàn cầu nguyện ở nhà ngày dạ. qua tới nay đặng thí dụ mình mong được kỳ tích xuất hiện ngày nào thì hay ngày đó thí dụ bé Diệu nó có qua khỏi được thì mình cũng tạ ơn Phật trời. Dạ. Yeah. Và trước là cảm ơn ờ, cậu dưới sau là cảm ơn các dạ, mạnh thường quân Phước. trong nước và ngoài nước. Dạ dạ. dạ. Cảm ơn cậu ờ, Phước. Dạ. À, giờ dạ. con nói cô nè, dạ. à, tiền á khi con về á, tiền này dạ. là của cô rồi dạ. thì cô giữ cho kỹ. Dạ. À, ai cho tiền thì lấy. Dạ à, còn vấn đề hỏi tiền bạc ở đâu thì uh, nói chung là dạo này tại trong bệnh viện cũng hơi dạ, tạp cô dạ, hiểu ha dạ, dạ. cất kỹ nha dạ. cất kỹ vô tại clip về con đăng lên thì con phải để con báo người ta dạ. biết mình có tiền cái nhiều khi uh, dạ. à, thương thì cũng có cho tiền cũng có mà dạ. gặp nhiều cái bọn ác đi kẻ gian nó nó làm này làm kia để dạ. nó lấy tiền của mình giữ cho kỹ nha chúc sức khỏe cô nha cô dạ. cũng uh, gửi lời cầu cầu mong cho chị ấy uh, mau khỏe dạ. mình để về với gia đình với lại với con còn uh, về sau khi nếu mà con uh, có ai cho tiền nữa thì con cho tiền à, chẳng hạn như được hơn cái số tiền này thì con sẽ trừ cái số tiền này ra con dạ, cái số dạ, tiền còn sót dạ, lại còn dạ. nếu mà chẳng hạn như cho không đủ thì cái số tiền này là con bù vô luôn dạ, rồi vậy ha dạ, dạ. Rồi, Phước cũng để cho con chú anh chị biết như vậy rồi dạ. bye bye và hẹn gặp lại à dạ. chúc sức khỏe cô nhé dạ. cảm dạ. ơn cậu bye nhiều bye. với cảm ơn mạnh thường quân nhiều dạ. Dạ.